Xin chào tất cả mọi người, mình là Phước Sửu Hôm nay tụi mình có mặt tại một cái uh, resort 5 sao hấp dẫn tại uh, ờ, Hồ Trang Mang tên gì vậy Anh Ngọc? Uh, Holiday Inn yeah, là một cái tổ hợp giải trí uh, của một cái tập đoàn khá lớn là và là mang vốn đầu tư nước ngoài không Ánh Ngọc? Dạ đúng rồi Tại đây thì có khá nhiều tổ hợp giải trí thì bây giờ Phước Sửu và Anh Ngọc hãy cùng chiên những cái vải đẹp này nhé rồi mời cùng đi nè à, anh Ngọc ơi cho mình hỏi một tí xíu nha thì à, anh Ngọc đã từng à, đến đây bao giờ chưa à, dạ em có từng đến đây à, nghỉ dưỡng đi mới đây để trải nghiệm về cái à, à, dịch vụ ở đây khá là hài lòng và thấy rất là hấp dẫn về cái khung cảnh ở đây và cái thiết kế ở đây Wow, à, một cái tổ hợp giải trí này ở đây là bao gồm cái casino này, hồ bơi nè à, ba nè rồi á, tổ hồng là nghỉ dưỡng giải trí và tất cả những loại tổ hợp là của luôn tổ hợp là du lịch về sông Bá Ngọc dạ đúng rồi à, riêng uh, khu vực Hồ Tràm ở đây á, thì ờ, em thấy uh, ở cái vị trí này khá là đẹp rất là đẹp luôn và nó có tổng hợp tất cả các cái tiện ích mà chúng ta có thể uh, ờ, nghỉ dưỡng và vui chơi ở đây wow à, vị trí này thì nằm trên cung đường à, ven biển của à, hồ tràm bình châu phải không ờ, dạ đúng rồi thì à, đây là cái cung đường hồ tràm bình châu à, sau này sẽ được mở rộng thành 2 km sẽ giúp cho à, khách du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh cũng như là những cái nơi khác họ đến có thể quá quá đẹp ở đây là một cái hồ bơi khá lớn và bên nhìn phía xa hơn đó là khách sạn Holiday Inn là một trong những khách sạn năm sao bậc nhất của Hồ Tràm tới đây thì những cái du khách nước ngoài và trong ngoài trong và ngoài nước chết in nghỉ dưỡng ở đây và có thể là trải nghiệm những dịch vụ đẳng cấp năm sao rồi Phước Sử và Anh Ngọc và đi dạo ra cái bãi biển à, này để ngắm lại những cái tiện ích và là đặt về tại à, khu này nhé với lại hoặc là ba người sẽ cùng với mình rất là mát mẻ và ờ, thư giãn dành cho những người lớn tuổi nè rồi trẻ em thì có những cái khu vui chơi riêng riêng biệt mà uh, các các uh, các bé gọi là có rất là nhiều cái uh, cái cái nơi mà để có thể trải nghiệm vui chơi vừa tắm biển uh, vừa tắm khu vui chơi và uh, đi cái tham quan khung cảnh này à quá tuyệt vời phong ánh ngọc thì dạ. ở đây nè à, mình có thể là trải nghiệm tắm biển nè mua sắm nè rồi mình có thể là tận hiện hưởng những cái sản, gọi như là những hương vị đặc trưng của biển về gọi là hải sản nè những món ăn cực kỳ ngon và những cái resort năm sao ở đây họ không quên kết hợp vừa không gian à, biển bãi cát và những cái cây tầm thấp và tầm cao tạo nên một cái không gian khá tuyệt vời một cái khu resort và ừ, phải là gọi là bậc nhất ờ, tại hồ tràm này phải không? Dạ đúng rồi ờ, đặc biệt á, thì riêng cái khi mà chúng ta nghỉ dưỡng ở đây vào cuối tuần á thì buổi tối em thấy là có cái buổi nhạc sống các cái ca sĩ á, à, về hát nè rồi à, cà phê mình ngồi cái cái không gian đó thực sự nó rất là cảm giác là nó rất là chiêu luôn rất là chiêu phong dạ rồi chắc là Ánh Ngọc và không bao giờ tới đây từ không quên việc cái là mình tới nè uống cà phê à, ở một cái sân gót rất là đẹp và ở đó là có thể là mình có thể là chơi gót à, chơi với những cái gọi là cơ thủ à, hàng đầu của thế giới à, có mặt tại đây phải không? Dạ đúng rồi. À, ở đây em thấy khá nhiều à, tức là rất là nhiều người nổi tiếng hay ờ, check in ở đây nếu mà đi khu vực Hòn Trà Miền Châu vâng à, thì đây là một trong những bãi biển à, gọi là nằm trong cái tổ hợp à, giải trí Grand à, Hồ Tràm mà bên à, tập đoàn à, này đã gọi là đang và ừ, triển khai phải không? thì ở đây cũng có khá có nhiều cái đặc biệt và đặc biệt là họ luôn chú trọng về à, ừ, năm sao à, những cái tiện ích à, khá đặc biệt và gọi như hồ bơi cho trẻ em này hồ bơi cho người lớn và những cái nơi thư giãn spa ờ, để chăm sóc và sức khỏe toàn diện khi mà tới nghỉ dưỡng tại nơi đây phong anh ngọc yeah. Dạ đặc biệt ở đây thì mình sẽ có hai cái ưu điểm đó là cái không gian thật sự rất là mát mẻ bởi vì đối diện cái dự án đây là rừng ờ, phước cũ nên đó là ờ, phía một bên nó là biển và một bên là rừng nó sẽ giúp cho chúng ta vừa cái không khí thư giãn vừa không khí mát mẻ và không khí trong lành ờ, không có bất kỳ nơi nào có được những cái Ờ, cái những cái tiện ích tự nhiên như thế này á à, thì yeah. Dạ. nói đến đây thì sẽ có tổ hợp rất là nhiều giải trí nhưng mà chưa nói đến những bất động sản những giá trị bất động sản ở đây và có những cái ờ, bất động sản này đang chào bán thì anh Ngọc có thể chia sẻ cho mọi người rõ hơn một tí xíu được không? À, ở đây thì đang bất động sản có những cái bất động sản đã và đang bán rồi như là Isura Isura 1 á, thì hiện tại là bán gọi là hết rồi yeah. Dạ. nên là bây giờ là chúng ta đang có một cái dự án mà Isora giai đoạn 2 à, thiết kế rất là đẹp và có thể là tất cả các căn hộ ở đây đều là có view biển và có view rừng thì có nhiều cái lựa chọn cho khách ở đây yeah. ví dạ. dụ như chúng ta thích cái không gian trầm à, trầm ấm vào tối và cái thích có không khí của rừng phước vũ thì chúng ta sẽ có một cái lựa chọn view rồi nhưng mà vẫn có biển nha yeah. Dạ. cái đặc biệt cái à, view, view trực diện biển luôn đúng rồi đặc biệt ở Isora 2 ấy, thì nó sẽ có hai thước view tất cả các cái căn hộ đều view biển yeah. và dạ. có bên ờ, một bên thì vừa view biển vào view rừng còn một bên đó thì view trực diện biển luôn wow, nên đẹp. là nó sẽ rất là phù hợp cho là các anh chị thích uh, view nào thì cũng có hết rồi à, để có nhiều thông tin hơn nữa về Isora cô Tràng à, thì à, quý anh chị inbox ngay cho Phước Sửu hoặc là Ánh Ngọc theo số hotline bên dưới để chúng mình tư vấn rõ hơn về cái chính sách tiến độ mà xây dựng và những cái hình thức thanh toán à, cập nhật mới nhất cho về giảng và đặc biệt là không quên là đợt này sẽ có tung ra nhiều sản phẩm cực kỳ hot và giá rất là tốt cho quý anh chị Dạ và đừng quên để chúng ta để muốn trải nghiệm cái khu này hoặc là đi tham quan thì hãy liên hệ với Ánh Ngọc và Phước Sử nhé. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.